Hai cô chú anh chị và các bạn hôm nay hồi nãy Steven à, ở ngoài à, tiệm nail của anh David Lâm chơi bây à, giờ chạy qua nhà anh chơi một tí rồi à, tới tối tí về về à, ghé qua nhà anh chơi ăn à, bữa nay con của ảnh là ra trường năm tới vào đại học thì hôm nay mình ghé qua nhà ảnh thăm ảnh tí rồi à, chơi một tí rồi về tối tối về đây là nhà của ảnh ở ở khu này nhà ở Orlando như cô chú anh chị nè khu này ở Orlando nè đây là thiên đường của tuổi thơ nè nếu ai có đi Disneyland à, Disney World rồi à, Universal Studio thì khu này cũng à, gần ở đó thôi chỗ này là Winter Garden ok đó khu này khu Winter Garden ở Florida cô chú anh chị nhà khu này ảnh xây nhà hồi năm 2015 cũng cùng một năm với Steven khi mới dời xuống Florida luôn căn nhà này nè đó khi xưa là ảnh cũng mua gần 400 mấy á tại vì option nhiều quá bốn phòng ngủ cho làm thành năm phòng ngủ giờ đi vô nhà ảnh tí Steven có cái hộp này để show ảnh nè There you go. Happy New Year. Happy New Year. Happy. Half year. Half year. What do you mean half year? Happy New Year. What's up, man? You want, Hello, Hola. you want a phone? Oh my god! Brand, brand, brand new phone. Brand new. I ah, never. Who get to me? brand new. Oh my god. Oh my lord! Oh my. Oh my lord! Look at that one. Donald Trump, Senator. I gotta give. Wow, Donald, thank you, thank you. Uh, Donald Trump, thank you, Donald Trump. <laughs> Oh, Donald awesome. Trump, Donald Trump, Donald Trump. Oh, look out, one guy. quá đã, quá đã. Oh my God, thank you, thank you. Donald Trump tặng. <laughs> Donald Trump tặng. <laughs> Look, you know what I'm here? Đây là trong Oh, oh, new iPhone. Yeah, look at all of it. Oh, yeah, I'm gonna see the chunk of money. Oh, new iPhone. How how how how have a lot of money? oh, my God, look Oh, oh, oh, Yeah, yeah. Tiền là tiền stimulus á. Uh, stimulus. Real money. Real money. The real money. <laughs> Ờ ôi yeah, được view rồi Coi thử có in giải Thank you, thank you Kéo ra mà nó nghe ren ren ren là được á Không nghe ren ren là giờ Bây giờ sao phải không? <laughs> Giờ đi chắc lại Ủa, quên <laughs> hết rồi, bây giờ thấy không? Được Cắt cà muống không? Kìa, ra quay không đi cắt cà muống kìa Cà muốn hả? Ờ, à, nhà, nhà chồng luôn hả? Dạ, nhà chồng đó Ồ, sao vậy? Dạ Đó quay là bữa nay có new tin bỏ lên nè ừ cái đồ ờ, dao cắt dao sủi à chưa cá ướp nè u ừ. quanh được biết quanh bên à si cá mú ờ cá mú hấp này các bà con cá red snapper red snapper cá mú nè chị chín nha này mới ướp này mới ướp ừ, rồi bên đây cá gì á biết quanh này nè wow được biết quanh này cá mú ok mình ra ngoài mình cắt uh, cá muống rồi cắt cá muống nha kìa cả nhà lá vườn á nó giấy đi yeah. từ trong trong thùng luôn từ trong thùng luôn trong, trong mấy tháng chơi vô ăn 5 phút hết nhưng mà vui à, hợp con ừ đầy đủ à, cái thố này không được tốt bằng cái thố kia thố kia tốt hơn cắt chuyện nhảy ra dữ lắm á thôi mình càng cắt nó càng nhảy ra nhiều à đúng càng cắt nhảy ra nhiều lắm à, ở lan á ờ, ở đây uh, gì uh, gì Winter Garden Winter Winter Garden um, uh, what are we Vietnam have we have here yeah đây có trồng chuối luôn nè chuối nè đây chuối, chuối nở á để cái bản alligator tổ bố không biết con nào dưới đó nè hả alligator nó để cái bản alligator tổ bố bên kia kìa mà đặt cái kia nó khô rang <laughs> kia có trồng cái mía này kìa ừ, có mía luôn á không ăn được luôn mà được không nó nhỏ xíu ăn mẹ hả ăn giá nó ngọt lắm á như mình ngồi đang đĩa cây sòi bên kia cắt hết sát gốc để chơi vô phân phân tới nước này ra tiếp cái hồ này xưa dạ. mình xây bao nhiêu anh đâu 70 á nhà lưới luôn 70 sắp luôn hả ừ. tính luôn nhà lưới với à, ấy luôn nhà lưới tất cả luôn không dạ, dạ, ấy là hết tất luôn nước ngọt hay là nước mặn nước mặn mặn nước mặn nó mắc hơn không nước mặn thì mắc hơn nước ngọt như cái, cái, cái lọc á ừ cái phong nó khác hả? hả cái phong loại khác hả cái phong hả ừ cái phong ờ uh, cái phong loại khác cái cái cái, cái, cái, cái cái cái nó phong mà nó lọc cái ấy luôn á ừ thì cái phông nước ngọt nó khác cái phông nước mặn khác khi mình để cái phông nước ngọt như nước mặn là nó bị xét ừ, đúng rồi Đó, nó sẽ vừa con nói thì cũng đừng đóng rồi chưa ừ, rồi. đâu có thua Việt Nam mình đâu phải không chúng ta dùng cắt, cắt gao như rau gì thôi ừ. thấy không tuyệt vời không đóng luôn bên kia có vườn chuối nữa chưa như có cái quầy chuối đang chín hay sao vậy cái nó vàng vàng rồi đó dạ. vàng kìa đây dạ, nó có một cái nó ra bữa nào mua con vịt về tính cái cái cái đó đi <laughs> Việt Nam người ta ăn à, vịt với gỏi à, à, chú gầy gỏi bắp chuối mình đây mình ăn gỏi với, với cây chuối mẹ ăn với cái giống súc vật vậy <laughs> ăn với súc vật thiệt chứ không nè bây giờ cũng đường đóng rồi nha. đó thấy chưa tầm cũng mấy tháng trời đó, đâu mấy quất, tháng trời quất tí xíu quất, đủ quất rồi hết trơn nghe chưa rồi ờ, quất cái này luôn như trên, chỉ một chút cắt cho nó lên hết luôn cái này cũng cộng không đâu có nhiêu đâu này cắt hết rồi cộng hết cho nó lên cái chảy khoai lang này có củ không hả có chứ nhà để nhổ củ khoai lang cho coi nha củ bự luôn á hả dạ. nó có đọt này ăn được anh đâu sống lọt vậy ăn luôn đâu có hết đâu <clears throat> ồ đem đem vô ờ, nè củ nè củ nè thấy không cái bự củ bự đây kia cái củ bự đó còn dây nữa nè thì giống củ sắn <laughs> nè nó là quá trời luôn mà thấy không trồng dạ. khoai lang sẽ ra sẽ, ra củ dạ. sắn khoai ấy trồng <laughs> khoai lang mà lên ra củ sắn ờ, bột có trái luôn nè em ở đâu yes, cái này phải ngắt đọt nha nghe nè ngắt đọt nữa hả ờ ngắt đọt nó mình ngắt đọt nó mới đậu mình ngắt hết hả ừ ờ, ngắt ngắt cái tỉ anh ra thấy cái trái này phải không thấy, thấy, thấy cái trái nằm đây không ừ. mình ngắt cái đọt ở đây mình cho nó đậu cái này cái đó nó tỉa tỉa tỉa rồi nữa ờ vậy hả ờ, ờ quế là cái trái nằm đây yeah. ngắt được phải không ờ, không ngắt là nó không đậu á ờ cái này ừ ở này yep. rồi hai ba ngày cái nó, nó ra ba ga tự khác nữa ờ vậy hả ồ giờ không biết mà anh rồi lâu lâu con cái nữa anh lấy không khi cái cái anh thấy cái ga cái trái nè à, ra cái, cái cái trái này không à. ở dưới nó có cái dây tỉ nào mà có cái trái không anh lấy cái bông mình đó cái phấn của cái bông bự đó đó uh ừ. -huh. cái phấn không nha cái phấn vàng vàng trong á anh chấm vô cái đít của cái trái ừ. chấm vô cái đít của cái trái nó mới đậu tại việt nam mình đó là nó có mấy con ong con ong nó tự động nó đậu vô nó nó, nó đậu vô nó dính cái phấn đó còn mình á là mình phải tự <laughs> tự tạo lắm này yeah vậy là lọc ra về canh canh gà lấy cái phấn con này nó, nó dằn bào thế này mấy cái cà nào mà nó mới nở ra chấm vô chấm vô này ừ. chấm vô thôi hả chấm cho nó dính cái bột lên thôi sao khó, khăn gì vậy yeah. Nhìn, mấy cái này cái này cái đọt này là hay chơi cái đọt đó là cái đọt đọt cái á được đọt á hả được á chấm vậy hả yeah khi mà nó ra cái đọt nó có cái bông á lấy cái ờ. bông nó lấy cái phấn cái chồng mới chấm vô cái cái cái đít của cây này chấm đít thì trái dạ yeah, chín đít thì nó mới dính trái ồ vậy hả ừ. cây nào cũng vậy chứ hả cây nào ra trái anh chấm là dính thì chấm dính nè tại ừ. việt nam nó có có ong rồi nhiều mấy ông ong mật á thí dụ nó không dính sao là là là, là thì bữa nào có cái là, thằng này không ăn được ừ cây bên kia là cây gì cây đó là cây uh, Cây vải hả? À? Cây vải có trái luôn á Có không? Dạ, à, xuống Ôi, chín chín luôn anh ơi Chín không? Nè, bà con Ai tiêu bang khác nhìn ở bản ở Florida này gần cái hồ để cái bản dành dờn này nữa chưa? Nguyên cái xấu nữa không? Rắn luôn ta chưa? Mà với này cái hồ khô đen này. Kìa Con quầy chú sim chín này kìa nó già đó anh đâu nó già đó. đúng được rồi đó đúng thôi nó bị thúi á đúng không thúi nửa nãy rồi à kìa Mấy cái dao bự cái dao đó dao cắt đứt mấy Làm cho nó xả, xả xuống thôi à, Cắt à, cái chừng nó ngã lên cây à, cây vải nha à. Cây nhãn vậy Chín luôn rồi bà con cho nó nhả nguyên quầy đây cũng được ờ, một nải hai ba bốn năm sáu bảy tám cũng khoảng được 10 nải mà nó chích chích chín ba nải chớp chớp chớp chớp <laughs> chín cây luôn rồi nè thúi cái nải dưới nó bị thúi nửa nải à thúi nửa nải à nè ăn thử coi ăn thử đi chui chói cho chú chú mùa đông á chú mùa đông hả chú mùa đông ờ nó nó nó cái trái mùa đông nè mới hái xuống nè bà con rồi chú và anh chị đây là Florida chứ không phải Việt Nam nha bây giờ chuối nào mới đú xuống luôn nè ừ. ngọt ngọt mẹ ngọt ngọt ngọt đường nha ngon thấy xấu rồi hả ừ, ngọt lắm hả ừ, ngọt mà thấy xấu thì mùa đông mà nhánh nó nó được đây à ngọt ngay hả à? ừ, quá đã không good đó lồm luôn Ủa, ngọt đi trời luôn ừ, nó dám đường rồi cái rễ dính nè à? vải nè dính luôn rồi nè có cái vải này nghe ba mọi người <laughs> tuyệt vời không đây nữa nè dính chưa ta đây nữa nè Steven bên này nè anh này cũng có một chùm nè cái này như vải đờ vải à, đợt nhất à. đợt nhất phải không ừ. đầu tiên phải không đầu tiên có ba được ba chùm đó mini trái chiến bên này có sò nữa nghe cô chú và anh chị sò này sò thái nha ô bị uh, nứt trái rồi nè cây cũng được ờ, bên này cũng được một hai ba bốn năm năm trái bên kia cũng đừng ít nữa mấy khu này mấy cái bụi này mình đi vô nhất còn sợ nhất là rắn cá sấu thì không thấy thì cá sấu bên kia cá hồ nó câu rang không mình đây sợ nhất là rắn lủi lủi vô rắn nó quất một phát là thấy má nhìn ra luôn rồi nè kỹ sò thái nha mọi người chứ không phải là kỹ sò thường nha kỹ thái nó ăn nó giòn mà nó ngọt lắm đi nè, cái còn sống mà nó ngọt cay à ngon lắm Trời ông nội này ông trồng cái giống cây vú sữa vậy Ôi cây gì của Mỹ phải cây vú sữa đâu Nhìn cái lá nó giống vú sữa á cái hồ này họ đào để chứa nước ờ, cô chú và anh chị khi lỡ mà trời mưa xuống nước nó xuống đó rồi nó từ dưới kia nó có cống cống nó chảy ra à, mùa hè thì đây không có nước thì mấy đứa nhỏ nó chạy xuống đây nó đá banh đây nè con chào bác có khỏe không lâu quá không gặp ờ. Rồi cô chú anh chị ở đây là bác à, là má à, ba vợ của anh anh à, David. Thì bác ở đây. Dạ. Nó đang bò nó lên cái mình lắc đọt. Cái gì đó ngắt đọt á. Dạ. Đọt rồi bây giờ nó tẻ ra Nó tẻ ra. Tẻ ra quá trời. Này ngắt đọt chừng 3 lần cái là đi tới đẳng luôn á cái buồng chuối này chín rồi nè chuối sim chín đây, con anh con con với anh đâu mới đốn nè chín nè chưa ngọt ngay à đó phải thử trái ngọt ngay à thử ăn đã lắm Được, vô nha Who want banana? Oh, look right. Organic. Thai banana. Oh, I have my Invisalign in. Oh. Try uh, it. Yes. I have my oh, yeah, oh, okay. You got bracelets, right? Yeah, I'm sorry. I completely forgot. I just got it in. Give me a review here. How's that? Sweet, right? Mm -hmm. Hello. Very sweet. Hi. <laughs> Hello, how you doing? Good, how are you? Why are we in the vlog? <laughs> No. Try this one. Thank you. Oh, he wanted me to tell you to bring in all the bananas. Ooh. Oh. Man, this dog wanted it. He wants it too. Oh, he's everything. okay, give me a review. The best banana I've ever had. You, ever had. 10 Sweet. out of 10. Sweet, man. Mm-hmm. Ooh. Um, and, this one is sweeter. Congratulations. Wow, oh, thank you so much. <laughs> I don't know what to get you. Can I lay on the blanket? See banana? <laughs> Ra muống. Ra muống. Mới cắt ở nhà, cắt ừ. ra bữa nhà organic luôn á man. Hmm. organic no no uh, no chemical. Ok mọi người mời lần nữa nha, ăn ngon quá giờ ăn thêm trái nữa. Ừ. Giải có trái chín luôn kìa nè ngọt giải ngọt tàn nhẫn luôn nhẫn luôn đó ngọt ồ cái cái vải cái đã tươi luôn rồi chị chắc ăn được luôn rồi dạ đó do tươi à ờ. chị đông có ao đê chị đông rồi chị muốn đi down here yeah. you miss out on that Ok Steven xin gửi lời à, cảm ơn mọi người đã xem video của à, này của mình nha Vì hẹn gặp lại một video sớm nhất nha Giờ à, tới giờ tiệc vợ chồng ăn nhậu thôi Chủ nhật Ok bye bye hẹn gặp lại bye bye